bệnh tâm linh bí ẩn khiến y học phải bó tay. Dù khoa học ngày nay được cho là đã vô cùng phát triển, tuy nhiên đối với các kiến thức chúng ta biết về cơ thể con người dường như vẫn còn rất hạn hẹp. Những hiện tượng bí ẩn như cơ thể tự bốc cháy, khóc ra đá hay đôi mắt người có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, cơ thể tựa như thỏi nam châm sống xuất hiện khá phổ biến trong những năm gần đây. Tuy nhiên lại khiến cho các nhà khoa học phải bó tay khi không thể nào tìm ra được lời giải thích thỏa đáng cho những hiện tượng siêu nhiên này. Thúy Hằng xin kính chào các quý khán giả thân mến. Rất vui khi lần đầu tiên được gặp quý vị trên kênh Duyên Vạn Cổ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, càng ngày khi cuộc sống càng hiện đại, có rất nhiều những căn bệnh kỳ lạ đã xuất hiện mà khoa học đã không thể giải thích bằng ngôn ngữ hiện đại. Họ chỉ đành gọi đó là những căn bệnh tâm linh. Và trong video ngày hôm nay, Thúy Hằng sẽ cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu một số hiện tượng lạ đó nhé. Những cơ thể tự bốc cháy Bé trai sơ sinh tại Ấn Độ tự bốc cháy Bé trai sơ sinh tại Ấn Độ Rahul đã nhập viện trong tình trạng bỏng nặng bởi ngọn lửa bùng lên từ chính cơ thể em. Mắc hội chứng hiếm gặp mà giới y khoa gọi là bốc cháy tự phát, cậu bé 3 tháng tuổi đã phải nhập viện 4 lần vì bị bỏng do ngọn lửa từ chính cơ thể mình. Lần tự cháy đầu tiên xảy ra khi cậu bé mới 9 tuổi, còn lần gần nhất xảy ra hồi đầu tháng, khiến cho cậu bé phải nhập viện với hàng loạt vết bỏng ở đầu, ngực và vùng bụng. Tuy nhiên, những xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân khiến cho cơ thể của cậu bé này tự bốc cháy có thể rất tốn kém và cũng không thể tiến hành tại Ấn Độ. Trong khi đó, cha mẹ của cậu bé thì chỉ là những người làm nông nghiệp, sống ở huyện Vilupuram, cách thủ phủ của bang Tamil Nadu 160 km. Bác sĩ bốc cháy trong nhà vệ sinh ngày 15 tháng 12 năm 1966, trong nhà vệ sinh của bác sĩ Bentley ở bang Pennsylvania đã xảy ra một chuyện đáng sợ. Ván sàn bị cháy thủng, cạnh đó lại còn một cẳng chân người. Các phần khác của cơ thể bác sĩ đều cháy hết thành tro. Mọi vật trong nhà đều không có dấu hiệu của một hỏa hoạn. Cảnh sát đã không sao hiểu được vì sao bác sĩ này lại chết, nên đành là biên bản nói rằng ông hút thuốc để tàn rơi vào quần áo, ngủ quên nên chết cháy rồi bỏ qua. Nhưng một chuyên gia thiêu xác hỏa táng đã nói rằng thiêu xác trước hết phải đưa lên nhiệt độ tới 1.200 độ C trong 90 phút, sau đó hạ nhiệt xuống 970 độ C trong 60 đến 150 phút. Đã như vậy nhưng vẫn còn cho xương, chưa thành cho tàn. Nhiệt độ của hỏa hoạn chỉ đến 800 độ C là cùng. Do đó bác sĩ không thể bị cháy thành cho được như vậy. Nếu như bác sĩ bị ngọn lửa dữ dội thiêu cháy, các thứ trong phòng cũng sẽ không thể còn nguyên vẹn các nhà khoa học đã cho rằng bác sĩ đã tự bốc cháy và cũng chưa thể tìm ra nguyên nhân chính xác cho sự việc này. Người hóa thành cho tàn trên giường đệm cỏ Năm 1673, một tài liệu y học của Ý đã nói rằng một người Pháp đã hóa thành cho tàn trên giường đệm cỏ, chỉ còn sót lại xương và những ngón tay. Điều kỳ lạ là giường đệm lại không làm sao. Ngày 25 tháng 5 năm 1985 ở London, Anh, anh Risley, 19 tuổi đang đi dạo trên phố. Bỗng thấy người nóng bừng lên rồi bốc cháy, ngực, lưng, cổ tay đều bị bỏng rát, đau đớn, đầu óc tựa như bị luộc. Anh ta nhịn đau chạy đến bệnh viện gần đó. Vì Risley trẻ tuổi, khỏe mạnh lại được cấp cứu kịp thời nên sau vài tuần điều trị đã khỏi. Người phụ nữ mọc ra kim loại một giáo viên mầm non 40 tuổi tên là Nosriada sống tại ngôi làng Sangatta, Đông Kutai, Indonesia đã mắc một căn bệnh hiếm gặp, kim loại mọc tua tủa trên khắp người và bên trong cơ thể. Cô Nosriada đã bắt đầu thấy trong người xuất hiện các biểu hiện lạ vào năm 91, tiếp đó là các dây kim loại chui ra khỏi ngực và bụng của cô. Trong tuần đầu tiên chúng rụng đi, tuy nhiên một tháng sau chúng mọc lại và từ đó trở đi không bao giờ rụng nữa. Chúng cứ tiếp tục lớn dần, có những đoạn kim loại dài tới 20cm. Qua hội trần ban đầu, các bác sĩ và chuyên gia còn phát hiện ra sự hiện diện của hơn 40 dây kim loại ở bên trong cơ thể cô. Hiện vẫn chưa có một trường hợp nào tương tự như vậy. Hiện tượng này vẫn còn là một điều bí ẩn về các nhà bác sĩ và khoa học. Cô bé có thể nhìn xuyên thấu Laura Castro sinh năm 1995 tại Miami, Florida, Hoa Kỳ. Từ khi còn nhỏ đã vô cùng xinh đẹp và dễ thương, đặc biệt cô được thừa hưởng từ mẹ đôi mắt nâu quyến rũ. Nhưng lạ lùng thay, sau năm 10 tuổi, đôi mắt của cô bé trở nên trắng dã, không còn chút tròng đen nào. Đôi mắt khác thường đã khiến cho Laura có một khả năng vô cùng đặc biệt. Cô bé không chỉ nhìn rõ nét hơn mà còn có thể nhìn xuyên thấu qua mọi vật. Lần đầu tiên, Laura đã phát hiện ra khả năng đó là một buổi sáng, cô bé đã tình cờ đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình. Cô bé đã khóc thét lên khi nhìn thấy bên trong khoang bụng của mình. Phía trên ngực, Laura đã nhìn thấy tim mình đang đập phập phùng. Không những vậy, cô bé còn nhìn xuyên thấu được bức tường gạch dày hay là những tấm kìm loại vững chắc. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một cuộc kiểm tra Laura Họ bịt mắt cô bé lại, sau đó đặt trước mắt cô bé một khối bê tông lớn có bề dày 10cm, phía sau là một Phật rất nhỏ bé. Sau đó cô bé đã tháo khăn bịt mặt và gọi tên chính xác đồ vật sau khối bê tông, khiến cho các nhà nghiên cứu đã vô cùng ngạc nhiên. Laura cũng có thể nhìn qua những lớp gỗ dày, nhìn trong đêm tối hoàn toàn, đọc chữ và số trong danh bạ điện thoại chưa hề mở. Nhưng điều gì đã xảy ra với cô bé cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn với các nhà khoa học hội chứng khóc ra máu. Tại Hoa Kỳ, có một cô bé có tên là Gara Hopkins đã bắt đầu có những giọt nước mắt lẫn máu từ năm 7 tuổi. Khi các bác sĩ không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho những giọt nước mắt máu của Gara, họ đã nghi ngờ cô bé bị bạo hành về tinh thần cũng như thể chất từ cha mẹ. Cặp vợ chồng sau đó đã bị tước quyền nuôi con. Cặp vợ chồng đã phải lao vào một cuộc chiến pháp lý vất vả để giành lại quyền nuôi con mình. Gara cũng đã được đưa vào một trung tâm trị liệu để theo dõi và chăm sóc. Tuy nhiên, tòa án đã không thể tìm ra bất kỳ bằng chứng nào về việc cha mẹ Gra đã bạo hành cô bé và khi những giọt nước mắt máu của Gra cũng không thể nào giải thích được. Rati Gupta, một cô gái người Ấn Độ khác cũng đã phải trải qua một tình trạng tương tự như vậy. Cũng như nhiều người nghi ngờ con cái chỉ đang cố gắng giả mạo các triệu chứng kỳ lạ để chiếm được sự quan tâm, cha mẹ của Gupta đã đặt camera để theo dõi những lần chảy máu bất thường của cô bé. Cô bé này nói, mình thường cảm thấy nhức mắt và đau đầu trước mỗi lần khóc ra máu. Một khi dòng nước mắt màu đỏ ấy chảy ra, cơn đau nhức sẽ dần biến mất. Cô luôn cảm thấy khổ sở và tự dằn vặt về tình trạng của mình. Nhiều người còn miệt thị Gupta rằng cô ấy đang bị ma ám khiến cho cô bé rất sợ hãi. Các bác sĩ và khoa học gia đã kết luận đây là hội chứng Haemorrhagica. Chỉ tính riêng ở Ấn Độ đã có khoảng 10 trường hợp được báo cáo trong y văn và con số thực tế của nó có thể còn nhiều hơn thế nữa. Nhiều báo cáo đã ghi nhận tình trạng này có thể tự khỏi một cách đột ngột như khi nó diễn ra. Và một ngày nào đó, những giọt nước mắt đỏ không chảy ra nữa và chúng không hề trở lại nhiều năm. Dù thế nào đi chăng nữa, Hemolagria vẫn là một trong những tình trạng y tế kỳ lạ nhất mà con người đã từng biết đến. Bé gái khóc ra đá Bé gái có tên là Sharia Saleh, 13 tuổi, sống tại một ngôi làng nhỏ ở phía tây Yemen, cũng gặp phải một hiện tượng kỳ lạ không kém. Mỗi khi Sharia khóc, những hạt đá nhỏ và cứng sẽ xuất hiện ở hốc, mi mắt của cô bé và rơi ra ngoài. Trong vài giờ, người ta có thể hứng được gần đầy một chiếc hộp nhỏ những viên đá rơi ra từ mắt của cô. Căn bệnh này đã khiến cho các nhà bác sĩ và chuyên gia phải bối rối. Họ cho biết không thể giải thích được nguyên nhân vì cơ thể của cô bé hoàn toàn bình thường và cũng không có tiền sử mắc các bệnh nguy hiểm nào. Còn một số người dân địa phương thì cho rằng Sadia đã bị ma quỷ nhập hoặc là bị trúng phải một loại ma thuật nào đó. Tương tự với trường hợp của Sadia là bé Kura Nitya, sống ở làng Chilabosco, Hyderabad, Ấn Độ. Bé gái 8 tuổi này cũng đã khiến cho mọi người vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra đá rơi từ hốc mắt của em khi em khóc thay vì giọt nước mắt như bình thường. Theo lời kể, mỗi ngày khi Kira khóc thì sẽ có khoảng 5 đến 10 viên đá và chúng khiến cho mắt em bị sưng lên. Và hầu hết các cuộc kiểm tra, thử nghiệm cũng không mang lại lời giải đáp cho hiện tượng hiếm gặp này. Khóc ra thủy tinh Cô bé Fatima Jaffa, 11 tuổi, sống tại Achiman, Pakistan cũng gặp phải một căn bệnh vô cùng kỳ lạ. Mặc dù cô bé vẫn khóc ra nước mắt, nhưng chỉ vài giây sau, khi ra khỏi hốc mắt, những giọt nước mắt đó đã lập tức tết tủa thành những hạt tinh thể nhỏ cứng, không tan chảy, không mùi, vị hơi mặn và trong suốt như thủy tinh. Sau khi hiện tượng kỳ lạ này được đăng lên báo, rất nhiều bác sĩ, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước đã đến tận nơi và đề nghị được thăm khám cho Fatima. Những chuyên gia giỏi đến từ các viện nghiên cứu lớn đã tiến hành rất nhiều cuộc kiểm tra, siêu âm, chụp cắt lớp, chụp cộng hưởng từ MRI, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Người Hải Dương Gypsy đây không phải là một hiệu ứng đặc biệt nào đó, mà đôi mắt của cậu bé này thật sự sáng lấp lánh như vậy. Cậu bé này là người Hải Dương Gypsy, đôi mắt của họ đều sáng lấp lánh như vậy. Những người Gypsy sống ở bờ biển phía Tây Thái Lan, họ có thể duy trì thị lực rất tốt ở dưới nước, thậm chí còn có thể nhìn tốt hơn, bởi vì họ đều biết làm thế nào để kiểm soát kích thước con người của họ, khiến cho đồng tử của họ co lại đến 22%. Người đàn ông Ấn Độ 68 năm không ăn không uống. Một người đàn ông Ấn Độ tên là Pradesh Jani gần đây đã tuyên bố rằng trong suốt 68 năm, ông đã không ăn hay uống một chút gì, cũng không phải đi tiểu hay đại tiện gì. Jani hiện giờ đang được theo dõi tại một bệnh viện ở miền Tây Ấn Độ. Sự thần kỳ của ông đã khiến cho 400 bác sĩ của bệnh viện cảm thấy rất bối rối. Các bác sĩ đã cho biết rằng, mặc dù ông không hề ăn uống, nhưng nước tiểu vẫn được hình thành, sau đó liền bị vách bàng quang hấp thụ trở lại – hiện tại vẫn không có một lời giải thích khoa học thỏa đáng nào cho hiện tượng này. Người đàn ông nam châm Ông Johnny Lee, một Hoa Kiều tại Malaysia, là người cao tuổi bình thường nhưng lại sở hữu một khả năng kỳ lạ mà đến các nhà khoa học cũng không thể giải thích nổi. Cơ thể của ông giống như một thanh nam châm lớn, nó có thể hút hết các vật bằng sắt và thép. Đáng kinh ngạc nhất là ông giống hệt như một nhân vật có trong X-Men, có thể điều khiển khống chế khả năng kỳ lạ này. Các nhà khoa học cũng đã phát hiện thêm rằng hai người cháu trai của ông cũng có khả năng tương tự như vậy. Tại Việt Nam cũng đã xuất hiện hiện tượng này. Vào khoảng tháng 4 năm 2021, anh Tuấn Anh sống ở Thanh Hóa cũng phát hiện ra phần ngực của mình không chỉ có thể hút các đồ vật bằng kim loại mà còn có khả năng hút các đồ vật bằng sành, thủy tinh như đĩa, mặt bàn. Thậm chí chiếc mặt bàn bằng đá nặng 32 kg cũng được dán chặt lên cơ thể người đàn ông này mặc cho anh đi lại quanh gian phòng. Theo anh Tuấn Anh, trước khi hút được đồ vật thì sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường và cho đến nay sức khỏe của anh vẫn không có gì thay đổi. Vậy còn quý vị và các bạn có biết về những hiện tượng bí ẩn nào liên quan đến cơ thể người nữa hay không? Nếu như tất cả những hiện tượng trên đều là thật, thì đây sẽ là những cú sốc cho nhận thức của khoa học hiện đại những hiện tượng này thậm chí đã khiến cho giới khoa học và nghiên cứu phải bó tay, không thể nào giải thích nổi. Phải chăng đây chính là những điều mà trong dân gian đã hay truyền tai nhau, chính là công năng hay công năng đặc dị? Vâng, và dù sao đi chăng nữa thì xin vui lòng hãy để lại nhận xét và suy nghĩ của quý vị và các bạn về những hiện tượng kỳ lạ trên cho Thúy Hằng được biết nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại!